trắng lên lên này kỷ niệm cho anh hai ba tiếng bạc là tôi giới thiệu về đồ nhá xem cái độ chuẩn xác của tôi đoán chuẩn được bao nhiêu phần trăm anh em nhá tôi chỉ cần 50 triệu này tôi có thể ăn được 500 triệu anh em nhá đánh 50 triệu vào lẻ này mở này ba trắng này anh em này 50 triệu về 50 triệu này. về chỗ này tôi khẳng định luôn cái đồ này là cái đồ sóc đĩa bịp 2022 chuẩn nhất bây giờ tôi khẳng định luôn chỉ là tôi có độc quyền anh em nhá tôi vẫn đánh 100 triệu vào lẻ này mở này ba trắng lên ba đen này anh em này 100 triệu về 100 triệu này tôi kỷ niệm cho anh một tiếng bạc nữa để tôi giới thiệu về đồ xem cái đồ này chuẩn xác được ba phần trăm anh em nhá tôi khẳng định luôn cái đồ này đồ độc quyền chỉ là tôi có anh em nhá tôi đánh 200 triệu vào chặn này mở này tôi sấp đôi này chồng quân chồng vị vẫn chuẩn đen luôn này, anh em nhá 200 triệu về 200 triệu này tại sao tôi đã chuẩn như thế bởi vì trên người tôi đang có cái dụng cụ hỗ trợ cho anh em chơi sóc cái bịp bởi tôi tắt đi với cái máy X686 này anh em đi chơi cờ bạc bịp không cần nhá ba đĩa quân vị là hoàn toàn là xanh chín anh em đi chơi chỉ cần biết địa phương em chơi cần gì thôi anh em chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi khoảng cách của nó là 3 mét hết về ai làm cái ai sóc cái được anh em chỉ cần đứng ở trên cũng có thể chơi được lẻ dung một cái sấp đôi dung hai cái và tứ tưởng dung anh em chỉ cần vào suối chỉ cần là tầm hai ba mươi triệu anh em có thể ăn được 500 một tỷ luôn tôi khẳng định luôn cái đồ này đồ độc quyền anh em nhá bây giờ tôi không nói nhiều tôi vào thực tế luôn vừa nãy là tôi thử là tôi thử quân thăng long rồi bây giờ tôi hướng dẫn cho anh em tôi biết địa phương anh em chơi tôi chơi sới là sới nó chơi quân bài đi tôi lấy một lá bài bất kỳ của sới này tôi biết sới nó chơi quân bài như thế thì mình ra tạp hóa mình mua cỡ bài giống hệt của sới như kiểu thăng long villa đều như thế hết anh em nhá tôi lấy một lá bất kỳ này đây là lá là lá của mình này đầu tiên là anh em phải soi bật cái máy lên là anh em bấm tia laser soi là soi cái màu sóng lưng này anh em nhá để nó ghi nhớ được cái màu của bài xanh 2k này anh em nhìn nhá thăng long villa con bài con tú con chắn là anh em soi sóng lưng trừ con đóm là anh em bôi đen rồi anh em ạ à, soi anh em nhá bây giờ tôi sẽ cắt lá bài cắt lá bài là lá bài của sới anh em nhá chơi là chơi lá bài của sới nhận diện là nhận diện quân của mình anh em lưu ý nha bát đĩa quân vị là xanh chín hết nhà mình ạ à, tôi hạn đi luôn không phải treo đầu dây bán thịt chó anh em mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp tôi quay clip á thì tôi sẽ để ra cái bát này đĩa này để cho anh em nghe cái nội dung của nó ra sao tí lúc người chỉ mình tôi biết thôi bát đĩa quân vị là xanh chín hết anh em nhá anh em mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá không phải là chuyện là giảm dẫn video đây anh em nhá bây giờ tôi lại vào thực tế luôn tôi sắp thử nó cho anh em tôi để ra đĩa dung để cho anh em nghe và cảm nhận còn nó tí nó lúc còn người chỉ có mình mình biết thôi anh em nhá thì em đánh là thế bạn này sau này khoảng cách của nó là ba mét rưỡi hết về anh em nhá ai làm cái ai sóc cái đều được hết bát đĩa quân vị là xanh chín hết máy không báo dung rồi không dung tất nhiên là tứ tử rồi tôi không biết tứ tử đen tứ tử trắng tôi đánh 100 triệu vào senko này mở này tứ tử trắng này anh em này anh em cái độ chuẩn xác của nó tôi khẳng định luôn là 100 trăm anh em có thể đánh được cả bảng vị luôn anh em nhá tiếp này cái đồ đều độc quyền anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp mình xuống tận trên màn hình nha anh em nhá máy báo dung một rồi tôi đánh luôn 500 triệu và lẻ luôn mở này tôi đánh cả người luôn ba trắng anh em này chồng quân chồng vị máy đều được ra kết quả anh em nhá cứ dung một là anh em đánh lẻ dung hai anh em đánh trắng không dung thì anh tư tử bây giờ tôi đúc vào người tôi kỷ niệm cho anh hai ba tiếng bạc dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em nhá tiếp này cái đồ này nó có giới hạn anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp mình nhá anh em nhá bạc đi rồi tất nhiên nó là chẵn rồi tôi đánh 200 triệu rồi chẵn này mở này sấp đôi này anh em này chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả hết anh em nhá tiếp này thì nhận cho anh em một tiếng bạc nữa anh em nhá còn đâu anh em mua hàng cái alo trực tiếp mình xuống lại anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em quân cán của anh em lên cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nhá bạc lại đi rồi máy báo dung một rồi dung chỉ mình, mình biết tôi đánh 500 triệu và lẻ này mở này ba trắng anh em này chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả hết anh em nhá qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy X86 này như nào rồi anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy này thôi bát đĩa quân vị là xanh chín hết anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số thoại trên màn hình mua hàng thì sẽ có phiếu bảo hành nhà mình là 268 đường Mỹ Đình sau bến xe Mỹ Đình anh em nhá cảm ơn xem clip chào anh em hôm nay công ty cờ bạc việt ra một video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất này dành cho môn đánh sóc đi bịp hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm đó là cái máy nhận diện tia x9 này với cái máy nhận diện Tinaze X9 này anh em đi chơi sóc cái bịp không cần mang bất cứ một cái gì cả bát đĩa quân vị là hoàn toàn là say chín anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì thôi máy nó sẽ ghi nhớ được tất cả mọi quân thăng long villa quân bài quân tú quân ngựa đều hết khoảng cách của nó là 3 mét dưới hết về ai làm cái ai sóc cái anh được đúc dung chỉ mình mới biết thôi người cạnh không thể biết được máy này nó thiết kế tia ngoại nó cái ghi nhớ màu hình ảnh độ chênh lệch của hình ảnh nó sẽ báo trực tiếp lên nó lẻ nó dùng một cái sấp mai dùng hai cái và tứ tử không dùng bây giờ tôi sẽ vào thực tế luôn anh em nhá kiểm chứng luôn cho anh em bát đĩa quân vị là hoàn toàn là xanh chín anh em nhá cuối video này tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân luôn cho anh em anh em nhá anh em mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp nhà mình có ba cơ sở một là bến xe miền đông 316 Đinh Bộ Lĩnh, hai là 98 đường Mỹ Đình, sau bến xe Mỹ Đình, ba là bến xe trung tâm Đà Nẵng anh em nhá. Bây giờ tôi biết địa phương tôi là chơi quân tú đi. Tôi sẽ lấy một lá bài bất kỳ. Đây là lá bài của sới đây Tôi biết sới nó chơi bài xanh 2k rồi. Tôi sẽ ra hàng tạp hóa mua cỡ bài xanh 2k giống hệt của sới. Nhận diện là nhận diện quân của mình, đánh là đánh quân của sới. Ví dụ Thăng Long Villa đều như thế, trừ quân đó là anh em để trẻ xong anh em bôi cao su hoặc là bôi nhỏ lồi lên anh em nhá bây giờ đầu tiên là anh em phải khởi động máy lên nó sẽ có tia laser ở ngoài anh em nhận diện là nhận diện màu sóng lưng nhá đặt lên nó khoảng 2 đến 3 giây nó sẽ rung lên một cái nó đã rung rồi thì nó đã ghi nhớ được cái hình ảnh của cái bài xanh 2 k rồi ví dụ thăng long villa đều như thế bây giờ tôi cắt là tôi cắt quân của sới anh em nhá để tôi test thử luôn cho anh em còn đâu anh em mà mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cửa trực tiếp anh em nhá nhà mình à, tôi khẳng định luôn anh em mua hàng phải mang bát đĩa quân vị phải đến cơ sở uy tín mua hàng nhà mình mua hàng sẽ có phiếu bảo hành cho anh em một năm anh em không phải lo nhá anh em nhá như thế máy có lỗi anh em cho vòng một năm đổi mới luôn anh em nhá tôi quay clip thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và độ nháy ra sao lẻ nó sẽ nháy một cái và rung một cái sấp hai nháy hai cái và rung hai cái tứ tử không nháy không rung anh em nhá tứ tử không rung này nó không thu được mặt nào ba đen ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ rung một cái sắp ai nó không thiếu ai mà hỏi sẽ dùng hai cái bây giờ tôi sẽ sóc thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc để kiểm chứng nó cho anh em hàng này hàng độc quyền chỉ là tôi có anh em nhé máy báo không dung trong bát trong nghĩa tất nhiên tư tử rồi đánh 200 triệu và xem cô tư tử mở này không biết tư tử đen này tư tử trắng này đánh sập luôn bảo vị này tứ tử đen này anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá tiếp này tôi khẳng định luôn cái hàng hàng độc quyền rồi máy báo dung một rồi trong mắt trong đĩa tất nhiên lẻ rồi đánh 200 triệu và lẻ mở này ba đèn anh em này qua vài thứ bạc là tôi để ra bác dung chỉ mình tôi biết thôi bây giờ tôi sẽ để ra người dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không biết được anh em nhá tiếp này hàng này hàng độc quyền rồi máy báo không dùng tất nhiên tư tử rồi mở này không biết tư tử đen hay tứ trắng mở này vẫn là tư tử đen này anh em này tôi khẳng định luôn hai thứ bạc tôi đánh sập luôn cả bảng rồi anh em nhá máy báo dung một rồi trong bát trong đĩa tất là lẻ rồi mở này ba trắng anh em này tiếp này kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa nhé còn anh em mà có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống tại trên màn hình bạn đi rồi máy báo dung hai rồi trong bát trong đĩa tất nhiên là sắp hai rồi mở này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá bây giờ tôi để ra cái bát dung để cho anh em cảm nhận tôi kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc cuối cùng còn đâu anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống thoại trên màn hình nhé để được tư vấn cụ thể hơn tôi thả luôn cái đồ này không cần mang bát đĩa bát đĩa quân vị là hoàn toàn sẽ chín hết anh em nhé máy báo dung hai rồi trong bát trong nghĩa tất nhiên sấp hai rồi mở này kỷ niệm cho anh một tiếng bạc cuối cùng này mở này sấp đôi này anh em này anh em biết cái hiệu quả của cái máy x9 như nào rồi tôi khẳng luôn cái hàng này hàng độc quyền chỉ như tôi có anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình máy này hàng độc quyền có tem bảo hành anh em nhé tôi kiểm chứng luôn cho anh em bát đĩa quân vị là hoàn toàn xanh chín bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nhé và đó anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình nhé anh em nhé mua hàng sẽ có phiếu bảo hành anh em nhé cảm ơn xem clip chào anh em hôm nay công ty bầu cua bịp giới thiệu cho anh một sản phẩm mới nhất đẳng cấp nhất hiện nay dành cho môn bầu cua bịp anh em nhé anh em biết rồi ngày xưa anh em muốn bịp người ta bắt buộc là anh em phải chơi dung sáu mặt hoặc là nhân cảm ứng hoặc là đĩa camera hoặc là hộp camera nhưng thời buổi 6.0 rồi người khôn của khó rồi luôn những cái đồ đấy vào cũng khẳng định luôn nó không hiệu quả nữa anh em nha nó phát hiện ra ngay nhà mình đã không cải tiến rồi công nghệ 6.0 rồi nhà mình không ngừng cải tiến ra đó là cái máy ghi nhớ hột bầu cua anh em nha mới cái máy ghi nhớ hồn bầu cua này anh em như này anh em đi chơi chỉ cần biết ở ờ, giới anh em chơi hột là hột giới hoặc là hột số thôi anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi anh em nhìn nhá anh em thích con gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá bây giờ tôi vào thực tế luôn tôi hướng dẫn luôn anh em nhá anh em nhìn nhá hột và đĩa hoàn toàn là xanh chín là lắp hoàn toàn là xanh chín rồi tôi quay clip ạ tôi sẽ để ra đây để hướng dẫn cho anh em cách sử dụng nó như nào để anh em mua về anh em có thêm để sử dụng luôn anh em nhá đầu tiên anh em đi chơi là anh em bị gạt công tắc xuống này nó sẽ có tín hiệu này cái máy này hoạt động là dùng hoàn toàn bằng sạc điện anh em lưu nhá đây là camera 360 độ tì là lè để nó ghi nhớ cái màu anh em thích hột của con gì thì anh em nhận diện trước đi cái máy này nó chỉ ghi nhớ được đúng hai con thôi anh em nhá nguyên lý hoạt động cực kỳ đơn giản anh em nhá bây giờ tôi sẽ lấy bất kỳ một hột hột nào hoàn toàn là của chợ đi bây giờ tôi lấy một hột bất kỳ đi ví dụ tôi thích con cua với con bầu anh em nhá thì tôi sẽ nhận diện trước đi anh em nhá nhận diện con cua hoặc là con bầu nhận diện đầu tiên nó sẽ dùng một cái nhận diện thứ hai nó sẽ dùng hai cái cứ dùng là anh em đánh hai con đấy anh em nhá không dùng là mình không đánh mình bỏ anh em nhá bây giờ tôi sẽ đặt lên camera để cho nó quét cái màu của con cua đi để 5 10 giây nó sẽ rung lên nó đã ghi nhớ cái màu con cua này nó sẽ dùng một cái tôi thích con bầu thì nó sẽ dùng hai cái anh em nhé nó ghi nhớ màu hai cái anh em cái hột ghi nhớ này coi như mất tác dụng rồi anh em nhé coi như bỏ anh em nhé tôi quay clip ạ thì tôi sẽ để ra đây để cho anh em nhìn đèn và cái độ rung nó như nào bây giờ tôi sẽ lấy bất kỳ ba hột để tôi thử nó cho anh em hột là một trăm trăm là hột chợ anh em nhá đĩa là đĩa chợ anh em nhá tôi khẳng định luôn anh em chỉ cần biết anh em nhận diện trước ở nhà đi 100 trăm là anh em chiến thắng anh em nhá tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ đi anh em nhá cuối video này tôi sẽ xé hột và đập đĩa thử luôn cho anh em và đập luôn cả nắp hộp luôn cho anh em để kiểm chứng luôn cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhá hột 100 trăm là xanh chín anh em nhá tôi quay clip ạ tôi quay luôn vào cái thùng sơn này để kiểm chứng luôn cho anh em 100 trăm là xanh chín còn đâu anh em mang thùng rác của anh em đến này hay là uh, bất cứ một cái thùng gì anh em đến kiểm chứng luôn nhà mình có ba cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe đà nẵng ba là bến xe miền đông anh em nhá anh em gần đâu đến thử hàng trực tiếp anh em nhá bây tôi vào thực tế luôn tôi kiểm chứng luôn ờ, anh em tôi sắp thử luôn cho anh em 10 tiếng cứ dùng một là anh em đánh cua dùng hai là anh em đánh bầu không dùng tất nhiên là hai con này là không có rồi là anh em không đánh một canh bạc anh em đánh khoảng tầm 20 tiếng hoặc 30 tiếng là anh em vét cả sới rồi tôi thường luôn cho anh em nhé dùng một cái tất nhiên là sẽ con cua rồi anh em nhá tôi đánh tất vào con cua này mở này hai cua luôn này anh em này tôi khẳng định luôn người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai được cảm ứng á đánh á, là anh em có thời thọ mới đánh được như cái đồ này không cần thời thọ anh em có thể đánh được anh em chỉ cần mua cái máy này về là tôi khẳng định luôn những cái gì anh em đang thua tha lấy lại anh chỉ đã mất luôn tôi khẳng định luôn anh em thích sóc mấy cái được ai làm cái ai sóc cái đều hết ai lắc đều hết anh em nhá đến này không dung là anh em không đánh là anh em không mất tiền anh em nhá mở này tất nhiên là không có con cua mấy con bò mở này một trăm trăm hai tôm một gà này kỷ niệm cho anh em mấy tiếng bạc nữa này máy rung một cái rồi tất nhiên đấy có con cua rồi đánh tất con cua mở này một cua này một bầu này cứ dùng đầu anh em đánh đấy anh em nhá tôi khẳng định luôn cái đồ này đồ độc quyền anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình số tại trên màn hình cái đồ đồ độc quyền là chỉ nhà tôi có anh em nhá tiếng này mé không báo nên anh em không đánh mở này không bao giờ có anh em nhá làm gì chuyện có đúng không anh em này kia này kỷ niệm cho anh nha hai tiếng bạc thôi nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số thoại trên màn hình anh em nhá. dùng hai cái tất nhiên là có bầu rồi tôi đánh 50 triệu vào bầu này lấy tiền về luôn này mở này có một bầu luôn này anh em này làm gì có chuyện sai anh em kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc thôi nhá tôi khẳng luôn cái máy ghi nhớ ngọc quân này công nghệ mới nhất hiện nay rồi anh em nhá tôi bê thẳng từ Macau về để cho anh em lấy cái tết chơi xuân này máy rung hai cái và đèn rung hai cái rồi trong ba trong đĩa thì anh em đánh cái gì rung hai tất nhiên là anh đánh cái bầu rồi mở này một bầu luôn này anh em này anh em qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy ghi nhớ hột bầu cua như nào rồi anh em đi chơi ạ chỉ cần bật cái máy lên khởi động lên và anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em đi với nhau anh em nhận ở ờ, biết là địa phương anh em chơi quân hột giấy hoặc hột xốp là anh em nhận diện trước đi anh em nhá nhận diện quân gì ví dụ tôi không thích cua hoặc bầu thì anh em luôn nhận cá hoặc nhận tôm anh em nhá cứ dùng đầu anh em đánh đấy bây giờ cuối video rồi tôi sẽ đập tôi lại kiểm chứng cho anh em bây giờ tôi xé hột và đập đĩa cho anh em anh em nhá tôi đập luôn cả thùng luôn anh em nhá anh em nào gần đâu mang thùng và hột đến kiểm chứng luôn cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhá cái đồ này tôi khẳng định luôn trên thị trường chỉ có nhà tôi có anh em nhá không có nhà ai có anh em nhá đây anh em này còn đâu anh em à, cái thùng sơn anh em mang luôn thùng sơn này thùng rác của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá cảm ơn xem clip chào anh em trước khi đi vào giới thiệu đến cho anh em bất kỳ cái phần mềm nào tôi sẽ bật đồng hồ chạy dây đảm bảo cho anh em video không cắt ghép và chỉnh sửa anh em nhé thì tất cả những video chúng tôi gửi đến cho anh em thì đầu tiên tôi sẽ bật đồng hồ chạy dây lên anh em nhé để cho anh em thấy được cái, tất cả những cái video clip tôi gửi đến cho anh em không video clip nào cắt ghép chỉnh sửa anh em nhé và thứ hai tôi sẽ đi vào giới thiệu đến cho em phần mềm ngày hôm nay thì đây chính là cái phần mềm hỗ trợ cho anh em đánh lô đề phần mềm thổi số lô đề anh em nhé đấy là tôi nói ngắn gọn còn đâu chính thức phần mềm này đây chính là cái phần mềm để anh em có thể chỉnh sửa lại nội dung tin nhắn văn bản anh em nhé đây chính là phần mềm ngày hôm nay giới thiệu đến cho anh em trước tiên tôi sẽ nhắn vào con lô bất kỳ sang cái máy chủ lô chủ đề sau khi đó tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy được là khi tôi chỉnh sửa tôi sẽ dơ màn hình lên anh em nhé cho anh em thấy được cái thay đổi của con số và thứ hai tôi sẽ tắt màn hình đi sau đó tôi chỉnh sửa cho anh em thấy được là khi tôi chỉnh sửa hoàn toàn màn hình sẽ không sáng đèn hay nhận được bất kỳ thông báo nào anh em nhé Thế đây chỉ là cái phần mềm an toàn tuyệt đối của năm nay chúng tôi đưa công nghệ 6.0 vào hỗ trợ cho anh em khi anh em chỉnh sửa cái mức độ an toàn của nó là tuyệt đối anh em nhé không có sai sót được bây giờ tôi sẽ đi vào nhắn tin thì tôi đánh một con lô đánh ba con lô anh em nhá ví dụ tôi đánh con lô 34 này 56 và 67 này Đấy, đã nhận được tin nhắn này đã nhận được tin nhắn về tôi sẽ chỉnh sửa lại còn ở giữa này anh em nhé chỉnh sửa lại con 56 này tôi chỉnh sửa cho anh em như vậy thì đây cũng là cái một cách để khi anh em chơi lô đề gian anh em chỉnh sửa lại những con là kẽ anh em nhé để cho cái mức độ an toàn và anh em chơi lâu dài thì anh em cũng nên chỉnh sửa lại những con ở kẽ thôi anh em nhé và khi anh em làm một chơi lớn chẳng hạn anh em đánh hẳn 10.000 điểm anh em chỉ đánh một con thôi anh em nhé sau khi đó anh em chỉnh sửa lại thì đây là anh em chơi lớn anh em nào chơi lâu dài anh em có thể chỉnh sửa ví dụ như chỉnh sửa con là kẽ chẳng hạn bây giờ tôi sẽ làm cái nhiệm vụ chủ lô chủ đề ok lại cho anh em ok em anh nhận được ba con lô ba con lô rồi ví dụ như vậy anh em nhé gửi tin nhắn sang sau khi đó bây giờ tôi sẽ để khoảng sang phút tiếp theo tôi chỉnh sửa cho anh em thấy được hiệu quả phần mềm này là khi tôi chỉnh sửa anh em nhé hoàn toàn cái màn hình không sáng đèn nhận được bất kỳ cái thông báo nào đồng hồ chạy dây và anh em để ý vào cái thời gian anh em nhé tôi để sang phút thứ 13 sau khi đó tôi chỉnh sửa cho anh em anh em nào đặt hàng em ngay bây giờ anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi 0979 anh em nhé 45 là tư quý 9 Số điện thoại tôi để trên màn hình và trên bàn rồi anh em nhé 0979 54 là tư 9 Anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tôi Để anh em có thể đặt hàng được sớm nhất Và nhận được Để cho anh em không phải mua đến những cái cơ sở không uy tín Thì anh em liên hệ trực tiếp đến số điện thoại tôi để trên màn hình anh em nhé còn anh em nào mà đi trực tiếp về test hàng anh em đi trực tiếp cơ sở miền bắc anh em đến bên xe mỹ đình miền nam anh em vào bên xe sài gòn miền đông anh em nhé đã bước sang phút tiếp theo bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em anh em nhìn trực tiếp cái màn hình của chủ lô chủ đề anh em nhé xem nó có sáng đèn anh nhận được thông báo gì không Đấy, tôi chỉnh lại thành con lô 45 này 56 và 77 anh em nhé Đấy, rất nhanh gọn tôi xóa đi cái phần con lô cũ đi chỉnh sửa lại thành con lô mới 45 56 77 Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong khi anh em mua phần mềm này tôi hướng dẫn cho anh em một hai phút là anh em có thể làm được ngay anh em nhé rất dễ dàng sử dụng đây lô 4556 này 17 đây ok em anh đã nhận được rồi thì đấy chính là cái hiệu quả và độ an toàn nhất của phần mềm này Đấy, vừa rồi tôi nói cho anh em số điện thoại anh em nào liên hệ trực tiếp để anh em có thể đặt hàng được sớm nhất anh em nhé anh em nào muốn đi trực tiếp test hàng hai cơ sở tôi cũng nói cho anh em rồi anh nào miền Bắc em đến bến BC Mỹ Đình miền Nam anh em vào bến BC Sài Gòn miền Đông còn anh em nào không đến được thì tất nhiên rồi chúng tôi sẽ gửi đến cho anh em cái máy mà tôi đã cài đặt sẵn phần mềm hoặc là tôi sẽ cài đặt trên chính điện thoại của anh em cảm ơn anh em xem clip